từng cái vị trí cổ tay nó sẽ cho ra cái tác động khác lên cơ xô các bạn úp khác đó úp khác tôi đang phích người một góc xéo để ý không phích người một góc xéo tập cái động tác căn bản nhất của cơ xô Hard Trim QSA High End Equipment Training cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Đây là dòng phai hoạt độc quyền của BBT tại thị trường Việt Nam và hiếm hoi một số quốc gia trên thế giới có được. Sản phẩm của Stop Stop Stop Stop là một thương hiệu máy hàng đầu của Mỹ Đế 2N Ô oh, chết mẹ rồi logo PioArt nằm đâu Máy này máy giả à đây Logo PioArt PioArt Nha các bạn Chuyển động của ghế nó tạo ra quỹ đạo đường cong Đường cong là à, Pio là sinh học nên cụm từ này dịch ra tiếng Việt là đường cong sinh học nó tóm lại là cái máy thuộc dạng dạng dạng mà xa xỉ phẩm á cái máy này trong ngoài nha máy nào cũng trong ngoài vậy đó đó nên nó nó nó gọi là nó nó nó nó, nó đặt cho người dùng những cái sự tiện ích mà có cái kiểu mà làm biến luôn á chất liệu xịn sò chứ phải mũ nha nè cái màu cái mà tiêu cái cái điều mà duy muốn nói là cái màu trời ơi cái màu nó nhìn không biết diễn tả một cái từ gì nữa trời cái màu nó vậy nè mấy em bóng nó nó khác với nhám ở bên ờ, dòng ờ, anh qua tới phần bảo hành nữa nhìn mới kinh khủng nè bảo hành cái này là cái ờ, cái cái dạng này giống như là cái mà mình gọi là mình kiểm tra đó bạn bạn nhìn nè khi mà các bạn mua máy và phòng tại các bạn mà nên kiểm tra về những cái này daily là kiểm tra hàng ngày hàng ngày là phải kiểm tra mấy này là lúc kia phải vệ sinh sạch sẽ là kiểm tra rồi có một cái là weekly tức là hàng tuần monthly là hàng à, hàng tháng rồi 6 à, tháng lần năm rồi cái đây là sơ đồ nè đúng không sơ đồ bảo dưỡng nè tức là ý nó nói á, là bạn à, còn phải thay á à, ví dụ như ba sau, sau 9 tháng thay gì gì gì đó gặp ít đỏ vô nè mấy cái pool rồi mấy cái cable rồi mấy cái uh, da rồi đó đó cái da này thiệt các bạn á tôi xài 3 năm chưa hư á da tôi bền lắm quan trọng là của của bền do người nha rồi đây là cái qua warranty tức là gì bảo hành bạn nhìn nè tôi nói thiệt với bạn bảo hành mà bảo hành 10 năm thì thằng nào cho bảo hành 10 năm mấy khung sắt này bảo hành 10 năm sắt là xài trăm năm chưa gãy nữa đúng không nhưng mà cái điều lợi hại nhất của nó đó nhìn nè nó có một cái thông số sau đây nè là cái à, rồng rọc cái đồng rọc nó dám một hành 5 năm đó, các bạn thấy có cái đồng rọc mà dám một hành 5 năm chưa là cái này nè mấy cái này nè mấy cái đồng rọc nó sàn năm là mấy cái đồ kia sàn năm bể mẹ đồng rọc hết nó không dám một hành đâu nè đồng rọc nè đồng rọc nhiều lắm cái máy đồng rọc cái đống nhưng mà đồng rọc nè rồng rọc nó bảo hành là 5 năm nè cái bunly là cái bunly là cái rồng rọc nè rồi bảo hành một năm là mấy cái gì nó mấy cái um, uh, uh, râu ria cấm lợn mà dễ hư á uh, mũ miết rồi nó da giết rồi đó đó đây là thông số bảo hành của máy tại sao tôi lại nói kỹ cái này tại có có bán có bán có phân phối nha mua liên hệ bảo đảm độc quyền luôn rồi máy rất nặng nói chung là cái máy này là không có gì để mà chỉnh luôn nó nó lập trình hết cho ngồi ghê lắm khi mà các bạn qua tới cái dòng không không riêng gì dòng này mà là tôi nói ngắn gọn sơ sơ đó hồi kỳ ở bên quận bình tân có con khứa kia nó phá hư máy này nhớ hư cục này nhớ không hư cục này nè rồi xong nhập về 6 tháng mới có đó cái này nè trời đất ơi cái này là của cái gì truck handle sport tức là đối tác của cái hãng này nó chuyên sản xuất ra những cái này mà những cái này nó gắn vô cái này là nó mang một cái độ freeway nó rất là tuyệt đối tại sao duy kêu này này này không biết kêu tiếng việt là gì nó dịch nó cực hiểu không tiếng anh nó thì nói công nó nói sao gì gì ở anh nó nhức đầu nên các bạn nhìn nè cái này cứ coi là cái um, cái tay cầm đi nó free quay một trăm phần trăm luôn không có cái máy nào free quay được vậy hết không có cái máy nào mà tay cầm nè theo phương ngang phương dọc phương xéo quay quay thoải mái đó là cái đặc trưng của của dòng máy mỹ đế hai em cái máy này á, là nó hơn cái tên của nó nữa cái tên nó là last pull down nhưng mà bạn tập được cả trăm động tác ờ. nói trăm thì nó hơi lố nói chừng hai năm chục được tại vì sao nó mang tính chất on in nó mang tính chất on in rồi on in là gì tức là tất cả trong một nên bạn nhìn thấy cái sự vĩ đại nằm ở đó, chứ không phải cái vĩ đại là cái máy này chỉ tập như nhỏ ngoài trong hình nhỏ này làm mua đồ là lương thấp lắm mua đồ là phải như duy nè duy sẽ tập cho các bạn coi cái máy này tập on in tất cả những gì liên quan tới lưng đó tới cơ chế full demo demo các bạn nè giờ là tập sâu đúng không bạn để ý cái cổ tay của tôi nha từng cái vị trí cổ tay nó sẽ cho ra cái tác động khác lên cơ sô các bạn úp khác đó úp khác ngựa dọc dây khác này ngửa khác ok tôi đang phích người một góc xéo để ý không phích người một góc xéo tập cái động tác căn bản nhất của cơ sô Vậy nhìn vô nhỏ này nó hơn tôi chỗ nào Nó hơn tôi ở chỗ nó ập gạp vô, ập gạp vô như tôi chỉ các bạn trong những giáo án trước Nè, nó, nó làm gì nè, ập gạp vô thì có gì đâu Về đúng không? Lúc mà nó kéo nó ngửa về, lúc vô nó căng về để căng cơ hơn Nhiều khi mới tập sợ té, ư ừ, mới té té té Đéo gì người ta Rồi xoay nó sẽ khác Vị trí một tay khác, vị trí xoay khác nè Nè nhìn nó úp nè Đúng không? Úp nè Thấy chưa? Úp đèn chi Cho cái cơ lưng nó căng nhất Xoay Đèn chi Cho cơ lưng nó ép nhiều nhất Như vậy ép ép dày nhiều hơn Thử đi Ép dày nhiều hơn Và đèn chi cho xoắn con chuột luôn Xoắn con chuột Nên phong cách của Duy thích, thích tập dày nó dành cho những người có level lâu còn bạn mới tập thì cứ tập thôi bình thường đi ông duy cũng dạy vậy nè ok đều tốt tất cả đều tốt vậy thì ở trong nhóm cơ lưng á nó có hai cái động tác quan trọng một á là pull pull là tập vô lát là tập vô cái nách tập vô cái xô rộng còn row còn row là tập vô cái lưng tăng cái độ dày hiểu chưa rô quanh kia tập đâu vậy có máy rô đâu có tiêu vậy à đằng đây nè nó có một máy rô kìa City Cable Row nhưng mà bây giờ đổi tên th thành PA Cable Row PA từ này mới từ này chưa có PA Cable Row là Power Cable Row nhưng mà rô trên máy này được hay không làm những được vô tư nghe nè tôi rô cho bạn coi rô là sao rô là úp tay và kéo hoặc ngửa tay mà kéo không có như vậy nha không có ai rô kiểu này hết á có có con bài reverse ba barrel nó là ngửa vậy nhưng mà tập cây bồ ai làm vậy chi cho mỏi nè rô là giật đó tôi đang rô đó không phải nãy nha nãy khác té không rồi bạn không thấy bạn thấy chưa thấy phê đúng không tôi phiêu cho bạn phê tại tôi nhẹ quá tôi không phê thôi giờ tôi phiêu cho bạn phê nè ok lúc này thì nó sẽ không mỏi không mỏi cái cái phần phía ngoài nữa mà nó nhức ở đâu ở trong gần xương sống á tại rô vô trọng mà nó nên tôi mới nói là cái máy này đó nó on in vị trí tay vị trí ngã người vị trí phích người đó là cái sự tuyệt vời của dòng PA series bioart đường công sinh học độc quyền tại Thor Gym nếu mà đối với duy á một máy này thôi duy tập một ngày tập lưng vẫn được một ngày tập lưng vẫn được thật ra mà nói á cái máy này không phải dành cho beginner đâu beginner mới vô trong mặt xỉu á thiệt mà khó khó hơn dòng kia tại duy tập quen rồi thấy thấy vậy thôi à rồi thôi mệt quá ba ba ba ba ba ba ba ba ba một re một xét ra nghỉ một chút máy nào của bà làm được như vậy nhưng mà khi mà bạn làm như vậy á cái độ ạt nó không nhiều còn hai tay các bạn kéo cùng lúc á độ ạt nó sẽ nhiều hơn đó mình thấy cái ghế không nó di chuyển á độ ạt nó nhiều hơn nên nó tóm lại á là PA á là freeway còn hơn cục tạ nữa à, đối với dòng bay ạt á thì các bạn không cần mua bao tay tại cái này cầm vô nó không có không có bị chai tay nha lịch xịn sò cho nó đó nên di à, không đeo bao tay không? Vâng, trường hợp này diễn tập là quan trọng là cái số ờ, rep nó phải nhiều cường độ nó phải cao nè Duy sẽ chuối đầu cho bạn coi nha bây giờ Duy sẽ tập chuối đầu Ah Thấy động tác quen quen không? Có nhớ Di từng nói rằng cái bài mà cầm cái cây á Cái dài dài nè mà cụp sau lưng và nó gãy á Nó bị chấn thương nó khớp vai chưa? Chưa hả? Cái bài đó là bỏ Nhưng mà khi chúng ta tập cái bài này nè Nó gần gần giống cái bài đó Nhưng mà hả? Nó sẽ không chấn thương Và cái cơ của bạn đi nó an toàn hơn Cái hiệu quả là vẫn có do đó tôi mới nói là bioart bioart á là quỹ đạo tăng phi quay tăng khối lượng tạ tăng biên độ tăng nhưng mà chấn thương giảm cực kỳ gần như bằng không rồi bây à, giờ <coughs> bây giờ duy sẽ tập uh, à, rô vai sau dưới lưng tất nhiên nó vẫn vô sâu thôi nhưng mà nó vô thêm hai nhóm cơ kia nhiều hơn chung là để bạn à, để các bạn có thể khai thác tối đa hiệu quả của những cái máy tập này thì các bạn cố gắng tập với cường độ cao số rep trên 10 và bạn nghỉ tối tối tối đa là hai phút thôi nha tối đa là hai phút và để được có sự ờ, gọi là hoạt động miệt mài như vậy á các bạn cần phải có pre-workout trước tập và intra-workout trong tập Bây giờ là Duy sẽ minh họa cho các bạn mức full cây Full cây Mua máy mà chơi nó full cây thôi đừng mua Đó là tính của Duy Nguyễn Nhưng mà mình là người Việt Nam chừa miếng tả cuối làm kỷ niệm Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.